khi mà bạn nói câu này thì tôi lại nghĩ rằng là có thể ngay chính bản thân bạn cũng còn chưa có bảo hiểm nhân thọ cho mình còn nếu mà bạn tham gia rồi thì còn nhiều thành viên khác trong gia đình chưa tham gia bạn bè đồng nghiệp hay là những người bà con hay những người xung quanh bạn rất nhiều người còn chưa tham gia bất kỳ một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào cả à, và theo số liệu thống kê cụ thể thì ở Việt Nam chúng ta có hơn 90 triệu dân với có chỉ chưa đầy 8% người dân đang có cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Vì thế, 100 người thì còn tận hơn 90 người để mà bạn tiếp cận và tư vấn cho họ. Trên thực tế thì sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ bởi vì những lý do mà tôi cũng chia sẻ với bạn sau đây. Thứ nhất là xét về góc độ thị trường thì Việt Nam chúng ta có hơn 90 triệu dân và đang lao động để tạo ra thu nhập à, mà thu nhập thì rất là quan trọng thế nhưng muốn bảo vệ thu nhập thì chỉ có bảo hiểm nhân thọ mới là giải pháp thứ hai là xét về góc độ văn hóa thì người Việt Nam chúng ta thấy gia đình là nền tảng mọi thành viên trong gia đình quan tâm chăm sóc cho nhau và bảo hiểm nhân thọ là một phương cách rất tốt để mà cha mẹ lo liệu tương lai cho con cái của mình thứ ba xét về mức độ thu nhập thì rõ ràng là thu nhập của người lao động nước ta đang không ngừng tăng lên mỗi năm và như thế thì nhu cầu mà bảo vệ cuộc sống cũng sẽ phát sinh lên theo cho nên là thuận lợi cho bảo hiểm được phát triển thứ tư là xét về đức tính tiết kiệm của người Việt thì chúng ta được đánh giá là đứng đầu trên thế giới về tiết kiệm chi tiêu ờ, cứ 100 người thì có đến 78 người có thói quen tích lũy tiền nhàn rỗi của mình. Đó, một cái tỷ lệ rất là cao. Và đó là lý do quan trọng thúc đẩy bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng trong hiện tại cũng như trong tương lai. Còn thứ năm là xét về cái nguy cơ rủi ro thì chúng ta đều thấy là bệnh hiểm nghèo này hay tai nạn vẫn luôn luôn là một cái mối đe dọa lớn đối với con người. Ở Việt Nam chúng ta số người mắc bệnh hiểm nghèo rất là lớn và mỗi năm thì đều gia tăng lên một cái tỷ lệ rất là cao. Về tai nạn giao thông thì vẫn cướp đi sinh mạng của cả hàng chục ngàn người trên một năm và làm hàng vạn người bị thương tật cả đời. Điều này khiến bảo hiểm nhân thọ trở nên rất là quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta để mà bảo vệ thu nhập, để mà bảo vệ tài sản và nhất là để mà bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chính vì những điều mà tôi vừa chia sẻ với bạn. Cho nên là càng ngày sẽ càng có nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta khi mà còn trên 90% người dân chưa có bảo hiểm nhân thọ cho mình.